hãy chứng minh tình đôi ta hôm nào bao thiết tha mặn nồng đêm nay hai đứa một vầng trăng xưa mà đôi tim đôi tim cách xa You go! Naughty Boy Anh em ơi, đêm nay tấm lòng có bay thật cao nhé Hai, tay Hey, anh em ơi Anh em ơi Hôn tôi với nhau Nhà mình ơi Ready for love You the divine in and let it be your